À, xin kính chào các anh chị đến với uh, kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay qua một cái uh, thời gian nghỉ uh, dịch cửa hàng uh, sẽ uh, quay lại uh, tới uh, các anh chị một số xe đang uh, còn tại kho của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hiện nay cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, cũng có à, thông báo với các anh chị là có thêm cái định vị dẫn đường trên à, Google các anh chị muốn xem à, địa chỉ hoặc là xem theo nhiều thông tin về à, cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta truy cập vào Google bấm ô tô Lân Ngọc Đồng Nai trên Google là có đăng những cái phần xe YouTube cũng như là địa, địa chỉ đường đi cũng như là Facebook, Zalo của cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai đều có trên Google hết. Các anh chị chỉ cần truy cập vào Google là chúng ta à, biết được à, địa chỉ và cửa hàng và số điện thoại của cửa hàng. Vẫn xài hai số cũ là số Viettel à, 0868 33 77 à, 79 và số Vina có Zalo là 0919 24 3566 à, cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai à, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng à, từ khoảng 50 à, triệu cho đến 500 triệu. Hiện nay à, ngày mùng 4 à, tháng 9 à, cũng có thể là qua một thời gian dài khoảng à, gần 3 tháng giãn cách à, xã hội à, cho nên cửa hàng đã ngưng quay. Hôm nay cửa hàng sẽ quay lại một số xe còn tại kho và một à, số xe đang chuẩn bị à, trên đường về để nhập vào để bán dịp Tết à, báo cáo với các anh chị là những chiếc xe đây là chiếc xe đời 2014 và 2013 2009 à, giá tiền à, trong mùa này là đều khoảng à, à, dưới 300 triệu là có những chiếc xe điển hình như thế này là 2013 đây là cửa hàng báo giá là dưới 300 triệu nha các anh chị nào có nhu cầu kết nối thì chúng ta sẽ gọi vào số Zalo 0919 24 3566 cũng như là số Viettel 0868 33 77 79 à, những chiếc xe như thế này cửa hàng đã à, đóng kho vào khoảng à, hơn 2 tháng rồi mới mở cửa kho ra lại thì à, chúng ta đã vô được cái màn hình à, 12 inch Android thế hệ mới à, camera hành trình à, phiên bản này thì nó có hai túi khí nha các anh chị có ABS an toàn ta bọc à, sàn chống cháy cách âm cũng như là bọc bộ ghế à, bọc bộ ghế bọc à, la phong 5D à, phiên bản này là phiên bản giữa nha các anh chị nha phiên bản dòng e thiếu phiên bản giữa à, giá tiền thì dưới đều dưới 300 hết năm 2013 2014 à, cửa hàng à, sẽ cung cấp cho các anh chị à, mùi dịch như thế này nếu các anh chị ở tỉnh xa mà không đến xem xe trực tiếp được thì cửa hàng sẽ có à, xe chuyên dùng để mà chở à, xe tới nhà cho các anh chị nha hoàn toàn chi phí là miễn phí hết sau khi chúng ta chốt giá xong chuyển khoản nhà gửi hợp đồng và gửi chứng minh hộ khẩu bên cửa hàng làm giấy xuất xưởng và cho à, bên bán bên mua chúng ta xem hợp đồng qua bên à, máy tính rồi cửa hàng sẽ à, cho xe trung chuyển tức là chuyên chở ô tô con à, chở tới nhà cho các anh chị giao các anh chị không cần phải đến à, cửa hàng mà nhận xe à, cửa hàng bán à, bao cho các anh chị những cái phần nào chúng ta có ghi rõ trong hợp đồng thí dụ như là không có tông đụng nè không có ngập nước không có à, à, va chạm hoặc là vấn đề gì à, đồng sơn máy móc như thế nào thì cửa hàng sẽ nêu rõ cho các anh chị biết hết những chiếc xe đủ biển số các tỉnh cho các anh chị nha những xe giờ thì đầy đủ đồ chơi hết như camera da camera hành trình à, 23 24 à, đầy đủ hết nha hiện nay là ở kho bãi nó cũng còn một à, một số xe lóc cửa tự động đồ đầy đủ hết cho các anh chị tại vì do là à, dịch á thì cửa hàng à, đậu tại kho thì đều phải tháo cột bình ra hết nha không có để cột bình à, chống chúng ta thế này chống cháy nổ cũng như là nó an toàn không có bị hao mòn điện cơ cũng như là đầy đồ hết nha Như ví dụ như bộ ghế đây cửa hàng sẽ cho bọc à, da Toyota à, rất đẹp bọc bộ à, la phong 5D bọc bộ sàn cách âm chống ồn chống cháy cũng như là gắn màn hình ốp da quanh xe nha các anh chị nha gắn màn hình camera à, độ dàn loa nói chung là hàng chỉnh tất tần tật bao gồm cả là đăng kiểm à, gắn đồ inox quanh xe những cái xe lựa như thế này là chúng ta không có lựa những cái xe mà thuộc dàn tệ đây ví dụ như đăng kiểm chiếc này tới à, tháng 1 năm 2023 à, có một chiếc à, thì chúng ta đăng kiểm được à, hai một năm rưỡi có chiếc thì một năm cho nên tùy theo 23 thì nó đăng kiểm một năm còn 214 thì đăng kiểm à, à, một năm rưỡi à, tất cả xe đây đều là 23 24 nha các anh chị nha phiên bản e thiếu à, rất là đủ đồ phiên bản này chúng ta có hai túi khí an toàn cũng như có thắng ABS đây các anh chị xem ví dụ như chiếc nào cửa hàng cũng cho độ màn hình camera và tất cả các à, đồ nha lóc cửa điều khiển từ xa phiên bản này của mình KBS để cửa hàng dỡ cái một cái à, nắp cabo cho các anh chị xem các anh chị nào có nhu cầu chúng ta mua hoặc tham khảo từ xa thì chúng ta rất dễ hiện nay cửa hàng có truy cập à, thêm đăng ký thêm vào à, Google các anh chị muốn biết cửa hàng ở đâu và địa chỉ à, thì chúng ta chỉ cập vào Google nhé. đây phiên bản này là đều có ABS hết các anh chị nhé xe nào cũng vậy hết cửa hàng chỉ quay uh, tham khảo sơ lược một vài chiếc thôi cho nên hiện tại kho bãi của hàng còn rất là nhiều xe à, đều như nhau giá tiền đều dưới 300 triệu điển hình như 2013 cửa hàng bán 280 triệu còn 2014 cửa hàng bán 295 triệu là dưới 300 triệu bao gồm phí ship hàng tận nhà cho các anh chị nếu các anh chị có nhu cầu chúng ta liên hệ qua hai số điện thoại số Zalo là 0919 à, 24 3566 cũng như số à, Viettel là 0868 33 7779 các anh chị muốn biết thêm thì à, chúng ta chỉ cập vào Google nha đánh ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nhớ là Google đánh ô tô Lân Ngọc hôm nay trong Google đó cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay đã cài sẵn thí dụ như là à, Zalo Facebook nè rồi video hình xe địa chỉ cửa hàng cùng như các chương trình quảng cáo của cửa hàng lưu ý là bán mùa dịch như thế này cửa hàng sẽ bao ship tận nơi cho các anh chị qua xe chuyên dùng à, cửa hàng có xe chuyên dùng để mà chở các anh chị à, chở xe tới các anh chị nha sau khi chúng ta xem tham khảo cửa hàng cam kết những cái phần nào cho các anh chị và các anh chị chỉ việc à, ở nhà cửa hàng sẽ ship xe có một số xe hiện tại còn kho bãi chút nữa cửa hàng sẽ quay qua bên kho bãi cho các anh chị xem hiện nay à, là mùa dịch hai tháng nay là tạm đóng kho chuẩn bị bây giờ hết dịch rồi cửa hàng sẽ quay lại cho các anh chị nào có nhu cầu mua và gọi trước đây và chưa mua được thì hôm nay cửa hàng sẽ à, báo giá lại là 2014 chúng ta có đầy đủ đồ chơi à, đăng kiểm dài vỏ lớp tương đối là mới đồ đạc máy móc cầm bệ bảo trì bảo dưỡng hết giá là 295 triệu còn về cái 23 thì 280 triệu bao ship hàng anh chị lưu ý nha à, tất cả xe đều gắn đầy đủ đồ chơi cũng như là các à, à, phụ kiện theo xe rồi các anh chị à, khách hàng cũng như là đợt này các anh chị cộng tác viên là lâu lắm rồi không có liên hệ lại với cửa hàng để mà chúng ta tiếp tục lấy nguồn xe cửa hàng bán thì hôm nay cửa hàng sẽ à, quay lại một số xe cho các anh chị biết nha 23 24 à, giá tiền đồng nhau là khoảng 208 đến 295 triệu các anh chị cộng tác viên lưu ý là chúng ta truy cập vào Google ô tô Lân Ngọc Đồng Nai hoặc là YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai là có cả địa chỉ cửa hàng cũng như hình À, ảnh xe à, thông tin giới thiệu Zalo Facebook có sẵn trên Google chúng ta truy cập vào và bấm gọi cho cửa hàng Tân Ngọc qua hai số điện thoại nha 0919 24 3566 cũng như số à, Viettel 08 68 33 7779 tất cả các xe đều đã được bảo trì bảo dưỡng à, thay nhớt à, đăng kiểm gắn đồ chơi đầy đủ thậm chí cả bọc ghế bọc sàn bọc la phong đầy đủ hết các anh chị lưu ý là chúng ta mua xe mùa này thì cửa hàng sẽ ship hàng qua cho các anh chị bằng hình thức là có xe trung chuyển chuyên dụng để chở đến nhà các anh chị và miễn phí tiền ship nha rồi cửa hàng các anh chị à, các anh chị xem và tham khảo có thể gọi trực tiếp cho cửa hàng và các anh chị à, lưu ý là mùa dịch này thì à, xe chưa bao giờ mà rẻ như cái thời gian này cũng như là chưa bao giờ mà xe hạ như vậy trước dịch cửa hàng bán 2014 đầu tầm khoảng 330 tới 360 thì bây giờ chỉ còn 295 triệu thôi cho nên các anh chị lưu ý mùa này chúng ta kết nối kiếm một chiếc xe phục vụ cho gia đình cũng như là phục vụ cho công việc à, kinh doanh cửa hàng của à, mình là luôn có xe sẵn các anh chị phục vụ vào việc à, đi rẫy vườn hoặc đi du lịch tham quan hoặc cũng như là phục vụ cho công việc của các anh chị giá này là hết đường lỗ rồi các anh chị nhé các anh chị nào có nhu cầu kết nối, cửa hàng xin đọc lại hai số điện thoại 0868 33 7779 cũng như số uh, Vina Zalo 0919243566 Hiện nay kho bãi của cửa hàng vẫn còn khá nhiều xe. Các anh chị kết nối mùa dịch à, chúng ta à, kết nối vào hai số điện thoại cũng như muốn biết thêm thông tin truy cập vào Google đánh ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ còn rất nhiều xe và rất nhiều à, thông tin mới à, cùng với địa chỉ cũng như là có cả Facebook, Zalo trên Google. À, cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian à, xem cửa hàng ô tô Lan Ngọc quay video cũng như cảm ơn các anh chị cộng tác viên đã mạnh tay chia sẻ và kết nối để bán xe cùng ô tô Lan Ngọc hôm nay. Mỗi chiếc các anh chị giới thiệu môi giới thành công, cửa hàng sẽ có tiền hoa hồng cũng như là à, tiền à, cà phê cho các anh chị. À, chúc các anh chị à, vượt qua mùa dịch được à, à, khỏe mạnh, vui vẻ cũng như là chúc anh chị hết dịch chúng ta cùng nhau phát triển cùng nhau đi lên xin chào và hẹn gặp lại lần quay sau